cuộc đời ta nửa đời đó nửa đời lanh đanh nửa đời sâu chợt nhận ra tuyết rơi bên khung cửa sổ giọt lệ đời ta nửa đời lo nửa đời